khùng Bệt thì bấm bệt môi Còn không đổi like đi anh Đi qua Bình An chơi đi Anh giờ này anh chơi hệ gì á Bẻ lẻ luôn Ba trắng Anh tấm tém hốt ạ Cảm ơn mô cái bệt chẳng ấy vô phát gãy luôn cay trời cẩn thận môi đánh chẳng hay lẽ rồi vậy đúng không em cảm ơn anh 809 ủa anh chữa tôi chẳng ta chẳng gãy hả chết rồi anh ơi bình tĩnh nhé nghe kim huy nói khác nha anh cũng vậy mà cũng một kiểu tóc đó mà hồi nếp dù xạo quá chẳng sắp đôi tiếp không cá lấy hơn cảm ơn mo tay này cũng nhảy hả hóa ra vậy là sao anh ơi chẳng nữa nè chuông cảm ơn mô cảm ơn chú đúng rồi đó nay cái bác khó chịu lắm giờ mới hiểu hiểu gì lớp du chu cà mau <laughs> hấp chẳng tiếp lắm Dạ em nói em xin lỗi mọi người phanh lẻ Lay này em kiếm chảnh Hốc anh cô bé thôi Hốc chùa ơi Cảm ơn chú Trời ơi bích luôn hả Tiếp bài này em cảm ơn chị Lan Lan Cảm ơn chú Si Cảm ơn cả nhà yêu bẻ luôn lẽ tài ba đỏ bốn một luôn rồi gãy tay này cảm ơn mò chứ cảm ơn mò đánh cẩn thận anh chồng ơi khen nó gãy đừng có khen cô bé tông linh lắm chán hồi chán ai hóc chán không ạ à? sao lại không dám vô đi vô nhẹ thôi tay 5 m em dặn anh rồi đừng có bích đánh đều tay thôi cứ đánh một tay 10 hay chục mò cho em đây này có vẻ ít tướng hơn đây trước tào lao ẩu nữa rồi á người ta đang nói là người like này người ta kiếm chẳng đi bẻ cầu chẳng sắp đôi ạ à. anh trường hóc không cảm ơn anh trường khùng quá đi mô ơi biết cảm ơn mơ trời ơi like chú tú không là tú hai ba like chú tú không là tú đụng là tú đụng là tú like này ít tú quá đừng có bích nha lẻ luôn gãy chẳng luôn đánh đều tay giùm em đừng bích cảm ơn mô cảm ơn tám không chín cây này đi nghi lẽ quá à. Nghĩ sao là sao Thì nghĩ vậy mới ra bỏ Ui chẳng ổn Thế anh có thương em không vậy là em không có thương em nữa đận gì sợ gãy người ta mới kêu bỏ